thì Tiến sẽ dành thời gian để lên các video tại ngoại ngành nhiều hơn cho anh em nhé Vì theo yêu cầu của anh em ấy thì anh em thường hay xem cái giải, giải ngoại hạng nhiều hơn cái trận đấu khác đấy Cho nên Tiến sẽ ưu tiên làm cái giải ngoại hạng cho anh em à, tham khảo nhé Thì riêng cái trận của cái thằng MU với Everton này Đó cùng với cái trận giữa cái thằng uh, Tottenham với Brighton Thì Tiến cũng đã lên video cho anh em tại cái kênh uh, Tiến soi Kèo này Anh em có thể vào để tham khảo trước hai cái trận đấu đó nha à, thì tiếp theo đây trong video này Tiến sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu được diễn ra vào lúc 11 giờ 30 tối nay 23 giờ 30 à, trận đấu giữa cái thằng Southampton với Man City nhé anh em đó thì trước khi nói về trận này anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa đưa ra cũng như là Tiến sẽ giới thiệu một cái trang chơi cho anh em đó vì hiện tại có rất nhiều anh em nhắn tin cho Tiến để kêu Tiến hướng dẫn về một cái trang chơi cụ thể là nó chơi như thế nào à, rồi chọn kèo này nọ có dễ không thì Tiến sẽ cho anh em xem các mã kèo và hướng dẫn cho anh em đây thì ok đây là cái mã kèo mà những cái đã đưa ra trên trang đấy thì Man City lần lượt chấp đội chủ nhà với mức chấp là 1.5, 1.25 này, 1.25 hay hòa 1.5 rồi 1.75. Đó còn tài xỉu trận đấu này là ba hòa 2.75, 3.25 cùng với 2.5. À, còn ở hiệp 1 thì à, Man City cũng sẽ lần lượt chấp cái thằng Southampton với mức chấp là 0.75 và 0.5 à, và mức tài xỉu hiệp 1 cũng là một hòa với 1.25 nha anh em. Đó thì cái việc chia trên trang anh em có thấy này, chỉ đơn giản là mã kèo chấp thôi cũng như mã kèo, kèo tài xỉu thôi thì mỗi mã kèo nó hiện tại tuy là tiến nhận định sớm để có đề xuất từ youtube cho anh em tham khảo nhưng tuy rất là sớm nhưng mà nhà cái cũng đã đưa lên cho anh em anh em tổng cộng là bốn mã kèo chấp cũng như là bốn mã kèo tài xỉu cho anh em tha hồ lựa mà chơi luôn đúng không khi anh em chơi ngoài qua thầu có cỏ nó chỉ có duy nhất một cái mã cho anh em chơi mà thôi ví dụ như man city chấp 1.75 ăn 0.98 à, nếu như mà anh em chơi bên ngoài ấy, nó hàng thầu còn nó vẫn đưa cho anh em, anh em là cái mã chấp là 1.75 này luôn nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn cái mức là 0.7 0.8 thôi nó sẽ cắn một khúc lãi từ anh em đó còn nếu như anh em thua thì nó sẽ chẳng cái mắc cái gì nào cả mấy thằng thầu còn cò ấy mà ngược lại nó còn ăn được cái hoa hồng từ cái số tiền anh em thua nữa chơi như vậy để chơi làm gì đúng không chơi như vậy khác gì mình chơi ngu mình nuôi nó đâu đó tiếng nói thẳng ra là như vậy nếu như mà anh em có buồn thì tiếng chịu tiếng chỉ muốn chia sẻ thật lòng mà thôi đó những video mà tiếng lên youtube tiếng thường nói tuy là những mã kèo tham khảo đó nhưng tiến vẫn nhận định và phân tích rất là nhiệt tình và đưa cho anh em những cái mã kèo mà nó cho là nó hợp lý nhất cũng như luôn luôn hướng anh em cách chơi chinh trang và vào cái nhóm để cùng đồng hành với tiến để có một cái sân chơi gọi là nó ok nó uy tín nhất đó những cái mã kèo mà tiến đưa lên đâu phải lúc nào cũng thắng đâu anh em nếu mà biết trước kết quả thì nó làm gì nữa đúng không tiến đã nói rồi những mã kèo tiến đưa lên chinh trang Ồ, ờ, oh, xin lỗi anh em, những mã kèo tiến đưa lên YouTube chỉ nằm ở mức uh, à, cam thảo mà thôi đó tham khảo thôi còn những món kèo mà tiếng đưa lên nhóm thì nó sẽ chuẩn hơn một cái phần nào đó thôi chứ không phải lúc nào cũng thắng 100% đúng không tiếng không bao giờ thừa nhận là những món kèo cho là thắng 100% hết nếu mình làm như vậy khác gì mình lừa người ta đâu mình đâu có biết trước biết trước được là là là uh, mã nào thắng mã nào thua đâu đúng không anh em đó cho nên nếu như thật sự mà anh em nào mà đang xa bờ đó muốn cùng với tiếng đi chặn được phía trước chủ yếu là có một cái sân chơi nè muốn vào cái nhóm để cùng đồng hành với tiếng để gỡ gạt để uh, vào ờ, bờ thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 đó Tiến sẽ hướng dẫn tất cả anh em cái cách vào nhóm cũng như là cái cách chơi trên trang cách tạo tài khoản như thế nào cái việc mà cầm cái trang chơi nó rất có lợi luôn anh em đó tiến vừa mới nói cái việc là chơi bên thầu bên cò nó bị như vậy đúng không anh em chơi danh trang thấy không có nhiều mã kèo cho mình chọn này ăn rất là cao luôn đó thậm chí còn có mã gốc mã thẻ này nọ nè rồi nhiều mã kèo khác nữa đó thì ở trận này anh em hãy xem thì mã gốc này Man City chấp 3.5 góc trước uh, Southampton ở hiệp 1 thì Man City cũng chấp 1.75 góc trước Southampton này còn mã tài xỉu góc ở trận đấu này đó là 9.5 ờ, và 4.5 chính là tài xỉu góc ở ngay trong hiệp 1 đó thấy không rất nhiều mã kèo chơi dạ gì mà anh em phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò để làm gì đúng không anh em mà muốn có một cái trang chơi như tiếng có thể chủ động cầm cái trang như thế này chơi nạp rút trực tiếp vào cái số tài khoản của mình luôn không có phiền không dính líu đến nay rất là bảo mật luôn đó mà nó ok nó uy tín nữa thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến đi số Zalo tiếng đợi phía dưới góc màn hình này. Ngoài ra anh em còn có thể liên hệ với tiếng qua những cái nền tảng khác như là Facebook, Fanpage, Telegram thì những cái nền tảng đó anh em có thể ấn vào cái phần mô tả trong cái video anh em đang xem ví dụ như ở trận đấu này thì à, anh em ấn vào cái phần mô tả mỗi cái video mà tiếng lên cho anh em á ở cái phần mô tả tiếng đều để những cái thông tin liên lạc cá nhân của mình đó anh em chỉ cần ấn trực tiếp vào những cái đường link này là sẽ được à, liên hệ với tiếng, liên hệ với những cái đường link chính chủ của tiếng đó để không không bị lừa đảo đúng không anh em để tránh cái việc mà anh em bị lừa đảo những cái người giả mạo tiếng ấy đó ok cho anh em thì tiến chỉ muốn hướng anh em thứ nhất là có một cái trang chơi uy tín để tự chơi không bị mất like mất phí gì hết thứ hai là muốn anh em vào nhóm của tiến để có một cái sân chơi cũng như là tham tham khảo các cái mã kèo mà tiến đưa ra ở cái mức nào đó nó nó uh, cho anh em có thêm những cái uh, uh, mã kèo mà anh em có thể đầu tư cũng như là anh em uh, có thể tham uh, ờ, tham khảo các cái mã đó đó để tránh cái việc mà anh em tự chơi tự thu tha này nọ cái kiểu không có cái người dẫn dắt á đó anh em chơi như vậy rất là khó đúng không anh em vừa vào chơi với tiếng có một cái sân chơi cũng như là một cái trang chơi nó uy tín nữa thì việc gì mà anh em ngại không vào đi chỉ cần vốn một hai củ thôi đó một hai củ trở lên thì anh em cứ liên hệ tiếng để giúp đỡ anh em nhưng mà đặc biệt là phải có xài số tài khoản ngân hàng có cái internet banking nhé đó internet banking tính uh, à, chính xác hơn chính xác hơn đó cái đó gọi là cái chuyển khoản online mà có thể chuyển trực tiếp chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại di động của anh em ấy đó mình chơi mình liên kết nạp cúc trực tiếp vào tài khoản luôn ok thì tiến chỉ muốn chia sẻ vậy thôi anh em thật sự cần quan tâm muốn vào bờ muốn gỡ gạt muốn có một trang chơi cứ liên hệ ngay cho tiến thì quay lại với cái video lần này đó những má kèo mà tiến uh, nhà cái đưa ra tiến vừa mới nói với anh em trước khi mà tiến đưa ra sự lựa chọn của tiến thì anh em cùng tiến đảo qua về cái phân tích cũng như nhận định của cặp đấu này nhá đây thì trước tiên anh em nhìn vào cái màn hình có thể thấy là uh, đội chủ nhà Samton sẽ ra sân với sơ đồ 4231 với cái tiền đạo cấm cao nhất đó chính là Sukomaga ở vào cái bộ ba hậu công chân này đó chính là uh, ờ, ờ, Yunosi cùng với uh, Onkarab này uh, với là uh, cái thằng uh, theo anh Cop còn về Man City sẽ ra sân với sơ đồ 3241 đó cái tiền đạo cấm cao nhất của thằng này đó chính là Alvarez này và cái bộ tứ bộ tứ của Man City chính là Relic cùng với uh, Gondogan uh, uh, Kevin De Bruyne này cũng như là Bernardo Silva đó và cái trường hợp của cái thằng Edin Haaland cũng có thể quay trở lại trong cái trận đấu này nó riêng về cái thằng Foden thì thì thì Foden thì nó vẫn à, đang dính chấn thương nha anh em chưa chắc có thể ra sân thì đây chỉ là những cái thông tin mà mà mà các chuyên gia nhận định đưa ra thôi đó chưa có gì chắc chắn ở trận đấu này hết chưa chắc là cái thằng Haaland này nó đã bình phục chấn thương nữa nè cho nên tiếng thường hay nói cứ đại trước giờ bóng lăn đi khi mà có đội hình chuẩn nhất đội hình chính thức ra sân đội hình dự bị đó và cái lối chơi cái sơ đồ như thế nào lúc đó những cái mã kèo tiến đưa lên nó sẽ ok hơn vì tiến đã nắm bắt được cái đội hình đúng không anh em nắm bắt được cái đội hình nắm bắt được cái lối chơi thì mới đưa lên những cái mã kèo mà nó chuẩn để kiếm cơm gạo được đó còn à, về đội khách thì sao về đội khách thì anh em có thấy này cái thằng Samton nó ra sân với sơ đồ 4231 thì à, nó cũng đang thiếu vắng tổng cộng đến 5 cầu thủ trên cái băng ghế chấn thương đó riêng cái trường hợp của cái thằng có cháp này đã có thể ra sân trong cuộc đối đầu này thì như tiến đã nói đây chỉ là những cái mà mà mà dự kiến những cái chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em tham à, tham khảo mà thôi không có gì chắc chắn hết cho nên tiến sẽ uh, không nói nhiều về cái phần này nữa nhé anh em chỉ xem uh, tham khảo mà thôi thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái bảng xếp hạng hiện tại tại ngoại anh này à, chiếu tiên chiếu tiên là đội chủ nhà tên, Southampton tên thì nó chỉ có được 23 điểm và đứng ở cuối bảng xếp hạng ngoại Anh sau 29 vòng đấu với 6 thắng 5 hòa vùng 18 thất bại ghi được 23 bàn thắng để thủng lưới 47 bàn thì cái phong độ của thằng tên ở mùa giải này phải nói là rất là tệ cực kỳ tệ luôn em đó đã dẫn đến những cái tác hại là là phải uh, hướng đến một cái suất rớt hạn ở cái mùa giải năm nay đó nhưng mà mọi cơ hội vẫn còn với Southampton nha anh em vì nó chỉ cách cái nhóm an toàn với 4 điểm cách biệt mà thôi đó anh em nhìn này từ vị trí thứ 20 đến vị trí thứ uh, uh, 12 của bảng xếp hạng thì tất cả chỉ hơn nhau là 7 điểm thôi đó 8 bậc mà chỉ với 7 điểm thôi tất cả mọi cơ hội hoàn toàn còn sáng với đế Southampton nếu như Southampton làm tốt hơn ở các trận đấu sắp tới thì một một cái sức mà giữ nguyên cái uh, uh, giữ nguyên một một cái sức chơi ngoại anh là hoàn toàn có thể đấu đối với Southampton nha anh em đó còn về Man City thì sao Man City hiện tại nó đã khá khá là chắc chắn trong cái vị trí top 4 ngoại hạng Anh rồi và cái mục tiêu của nó chắc chắn là vẫn đang là mục tiêu mà đua ngôi vương với cái thằng Arsenal thì Arsenal hiện tại nó vẫn chưa thua những trận đấu gần đây Arsenal nó vẫn chưa có gãy trận nào cho nên rất là khó để Man City có thể cạnh tranh cái chiếc vô địch với Arsenal đúng không anh em thì hiện tại nó chỉ kém cái thằng Arsenal này với uh, uh, 8 điểm cách biệt mà thôi đó 8 điểm và còn một trận chưa đấu nếu như Man City thắng trận này nó sẽ có được 67 điểm và sẽ tiếp tục bám đuôi cái thằng Arsenal đó thì cái cuộc đua tại cái ngôi vô địch ngoại hạng Anh nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều đúng không anh em nhưng ngược lại nếu Man City thắng trận này thì mọi điều khó khăn nó sẽ đến với Southampton đó nhưng mà anh em đừng có nghĩ là một đội bóng mạnh đứng ở hướng hai bảng xếp hạng mà đối đầu với Southampton thì nó sẽ dễ dàng đâu anh đừng có anh em đừng có nghĩ thế nhá ở những vòng đấu cuối cùng những cái thằng à, như là những cái đội bóng cuối hạng mà cầm à, nhóm đèn đỏ ấy, nó sẽ thi đấu thậm chí là còn hay hơn những cái đội bóng đầu bảng rất là nhiều đó cho nên trận đấu này chưa nói được lên điều gì đâu nha anh em nhìn vào các bạn xếp hạng anh em chưa thể vào kèo đâu đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội nhé đây trước tiên anh em nhìn về cái phong độ của chủ nhà Southampton thì nó chỉ có đúng duy nhất là hai trận thắng, hai trận hòa và phải nhận tổng cộng đến 6 ờ, thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất. Đó, thì cái phong độ của thằng Southampton tương đối tệ mùa giải năm nay đã dẫn dẫn đến những cái hệ quả là đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải này. Đó cùng về cái thằng đội khách Man City thì nó vẫn đang thể hiện một cái lối chơi cực kỳ khó chịu và với một cái khung ờ, đội hình phải nói là đang rất là vào form luôn. Đó chơi cực kỳ tốt luôn. Với tổng cộng là 7 chiến thắng, hai hòa ở 9 vòng đấu gần nhất. Riêng cái trận đấu với cái thằng West Ham thì hiện tại nó đã bị ờ, về qua trận đấu khác nha anh em. Đấy. Thì với những gì mà Tiến vừa phân tích và nói cho anh em nghe chắc chắn anh em cũng đã biết về cái thằng Man City nó có phong độ khủng như thế nào đúng không anh em nhìn này ở những cái trận thắng gần đây của nó chỉ có duy nhất là hai trận là để thủng lưới thôi đó thắng 4-1 trước Bournemouth này cũng như là 3-0 trước uh, Brighton City và 2-0 trước Newcastle rồi 1-0 trước Crystal Palace này đó rồi 7-0 mà trận thắng rất là đậm luôn một trận thắng uh, khá đậm trước uh, Leipzig đó rồi 6-0 trước uh, Burnley cũng như là gần đây nhất trên ờ, sân nhà vào ngày cá tháng tư thì Man City nó đã hủy diệt cái thằng Liverpool với tỷ số là 4-1 đó một cái phong độ cực khủng của Man City thì ờ, anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu thì anh em có thấy này trong lịch sử thì Man City nó chiếm lợi thế hơn với hai thắng một hòa và một thất bại ở bốn vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì chính cái thằng Southampton này cũng chính là cái đội bóng mà loại Man City khỏi cái đấu trường cúp liên đoàn Anh đó thì chắc chắn Man City nó sẽ muốn trả cái mối thù này đúng không anh em nó sẽ chắc chắn nó sẽ muốn trả cái ờ, mối thù này vào ờ, trận đấu vào 11 giờ 30 tối hôm nay nhưng Southampton vẫn là một đội bóng rất là khó chịu ở thời hiện tại đó nó đã vô đường cùng rồi anh em bằng mọi cách nó sẽ thi đấu hết mình để ờ, tìm kiếm được số điểm trước Man City bóng đá mình sẽ không nói trước được điều gì đó anh em thí dụ như cái trận thắng 2-0 của của Southampton trước Man City tại cúp liên đoàn chắc chắn anh em cũng không nghĩ tới một kết quả cách biệt hai bàn như thế này đúng không tiến chỉ nghĩ trận đấu này chiến thắng sẽ à, dường như là sẽ dành cho Man City hoặc tệ lắm là một trận hòa thôi ai ngờ nó thua tới 0-2 luôn đó bóng đá là như vậy anh em không bao giờ mà đón trước được điều gì đâu những cái phân tích nhận định của mình chỉ nằm ở cái một cái mức nào đó thôi nếu hợp mã trùng máu thì vào đó chứ không bao giờ là nó chắc chắn hết nha anh em thì à, anh em hãy cùng tiến xem thêm à, về cái à, thông số trong cái lịch sử đối đầu của hai đội thì hiện tại à, nhà các chuyên gia nhận định chỉ đưa ra một cái thông số duy nhất đó chính là 10 trên 10 trận gặp nhau đối đầu với nhau cả hai đội đều về với cái mức xỉu thẻ đó xỉu 4.5 thẻ phạt thì anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã xỉu 4.5 thẻ trận đấu này đó 10 trên 10 trận đối đầu với nhau mà đều về mức dưới 4.5 thẻ thì không có việc gì anh em không đầu tư vào cái mã xỉu thẻ cho tiến đúng không cái lợi luôn đó đầu tiên là xỉu thẻ 4.5 nhá đấy cái mã đầu tiên mã đầu tiên mình tiến hướng cho anh em đấy chính là anh em vào cho tiến cái mã xỉu thẻ 4.5 ft ok cho anh em đây là mã đầu tiên mà tiến chọn nha và cái mã kèo thứ hai mã kèo thứ hai mà tiến đưa ra cho anh em ở cái cuộc đối đầu này đó chính là mã kèo tài mã kèo tài 2.75 bàn thắng nha anh em thì hiện tại à, hai cái thằng này đang có cái mã là 2.75 với mức là ăn 0.78 mà thôi nếu như anh em à, không anh em mà mà mà sợ nó nổ nhanh bàn thắng thì anh em có thể vào cho tiếng luôn mã 2.75 nếu như mà anh em tự tin hơn vào một chiến thắng đậm cũng như là một cái trận đấu có nhiều bàn thắng anh em cứ đầu tư mạnh luôn cho tiếng vào cái mã là tài ba hòa đó vì hiện tại à, Man City có một cái hàng công phải nói rất là hay và Samton nó cũng đang rất là quyết tâm nữa anh em cho nên chắc chắn là trận đấu này à, mình nghĩ là Southampton nó sẽ có được cái bàn thắng vào lưới của Man City đó nhưng mà Tiến vẫn đón cho Man City sẽ có một chiến thắng nhưng mà chỉ thắng với cách biệt một bàn mà thôi đó nếu tốt hơn thì sẽ là thắng cách biệt hai bàn nhưng với những gì mà Tiến đã phân tích thì vào cái mã tài nó sẽ an toàn hơn cho anh em vì bóng đá mình sẽ không biết trước được điều đâu đúng không anh em Tiến sẽ đưa ra những cái mã kèo mà Tiến thấy nó hợp lý nó ok nó an toàn nhất thôi đó thì riêng Tiến Tiến kết cái mã 2.75 hơn cho nên Tiến sẽ cho anh em vào cái mã kèo là tài 2.75 FT kèm với cái mã anh em vào cho tiếng đó chính là mã kèo tài chấp góc đó Man City chấp 3.5 góc cả chặn trước cái thằng Southampton đây anh em nhớ nhá anh em đầu tư cho tiếng vào cái mã là Southampton chấp góc nhá đây tiến sẽ ờ, được tên được chấp góc nha anh em nè Man City chấp 3.5 góc cả chặn với mức là bỏ một bỏ một ăn đủ đó anh em đấy Man City chấp góc nhá Man City ở đây tiếng ghi rõ nè Man City trừ 3.5 góc FT đó anh em có đầu thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã Man City chấp 3.5 góc ở trận đấu này thì đây là chính là ba cái mã kèo mà tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu này nếu như anh em thấy nhận định của tiến hay hợp ý trùng mã thì anh em có thể vào còn không thì anh em xem như tham khảo và có thể vào ngược lại thì anh em đừng có uh, để là những cái bình luận tiêu cực hoặc là uh, trách móc tiến vào những cái mã kèo này làm gì hết tiến làm cái này để muốn cho anh em uh, tham khảo mà thôi đó tham khảo những cái mã kèo tiến đưa ra anh em yêu quý tiến thì hãy xem và xem như là một cái gì đó để cho anh em có thêm kinh nghiệm về những cái mã kèo mà tiến đưa thêm đó để anh em có thêm những cái kinh nghiệm vào các trận đấu sắp tới thôi để biết được thêm những cái thông tin về các cái độ ống này chứ ờ, đừng có nói những cái lời mà khó nghe với tiếng làm gì hết nhá đấy thì tiến cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ tiến ở cái thời gian qua thì tiến cũng dành tặng những cái mã kèo này cho những người anh em cũng như là những người đã đã yêu quý tiến đó đã theo dõi tiến thời gian qua mà thôi còn những cái thằng mà ghét tiếng á tiếng nó thật tiếng cũng không có quan tâm lắm đâu đó vì mình làm này à, anh em thích anh em hợp mã anh em vào còn không thì, thì cứ đánh ngược lại thôi việc gì phải nói nặng nói nhẹ nhau đúng không đấy thì thích thì cứ liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram uh, fanpage cùng với Facebook Tiến để phía dưới màn hình ở trong cái góc video này đó đây Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em anh, anh em nhớ không bấm vào cái phần mô tả sẽ thấy được những cái đường link đó phần mô tả dưới video sẽ thấy được những cái đường link cá nhân như là Facebook này Telegram và fanpage thì anh em chỉ cần ấn vào thôi sẽ liên hệ trực tiếp được với tiến nha đó còn không anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái số zalo 0963731346 để vào nhóm của tiến tiến xin nhắc lại thứ nhất anh em có một số vốn một hai cũ trở lên thứ hai có xài một cái số tài khoản ngân hàng có chuyển khoản online để có thể đăng ký trực tiếp một cái tài khoản trên trang để chơi như tiến ok đủ hai điều kiện đó tiến sẽ đưa anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi tạo tài khoản uy tín nhất à, và tiến cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em anh em yêu quý tiến thì hãy để lại một like một cái lượt đăng ký uh, theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như kênh tiếng bóng đá này nhé cảm ơn em và chúc anh em luôn thắng các mã kèo anh em đã đầu tư cũng như chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và gia đình của anh em cũng có nhiều sức khỏe luôn nhé